chào toàn thể cao anh em đam mê bộ môn sóc đĩa bịp đã quay trở lại với kênh youtube của công ty điện tử Hải Quân thì à, thưa anh em thị trường sóc đĩa bịp hiện nay có rất là nhiều dòng sản phẩm hỗ trợ anh em chơi sóc đĩa bịp một cách hiệu quả đúng không ạ hôm nay thay mặt Tuân Mang Cao mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm có thể nói là mới nhất trên thị trường hiện nay và rất là nhiều người chưa biết nha anh em đấy rất là nhiều anh em kể cả thợ thuyền cũng chưa biết về đến cái dòng sản phẩm này thì cái dòng sản phẩm của nhà mình mang tên là đĩa không tang có thể soi xuyên đĩa nhé đấy. với những chiếc đĩa không tang như thế này anh em có thể biết được chẵn lẻ này đấy. <clears throat> bằng một cái bộ máy camera soi xuyên thì camera để soi xuyên cái đĩa này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp chi tiết 0844 17 mình sẽ tư vấn cho anh em còn hôm nay mình sẽ cho anh em theo dõi cái con đĩa này cái mẫu mã thiết kế của nó không khác gì một con đĩa sứ bình thường cả đây mình sẽ cho anh em xem đây là một con đĩa sứ xanh chín và một con đĩa sứ mà hàng làm của bên Tuân Cao đấy anh em chắc chắn là không thể phát hiện ra được rồi đúng không ạ con đĩa sứ này nó đặc biệt ở chỗ với kết hợp với bộ camera của Tôn Macam thì nó có thể xuyên lên cái đĩa này đĩa thì là đĩa hoàn toàn xanh chín nhưng nó làm được một, bằng một cái chất liệu rất là đặc biệt đấy mà chỉ là nhà Tôn cao mới cung cấp ra được thị trường thôi nha anh em chiếc đĩa này là bằng một chất liệu rất là đặc biệt đấy giúp anh em nhìn xuyên qua đĩa này biết được bộ vị chẵn này đấy. <clears throat> vị anh em có thể chỉ cần đưa được cái đĩa này vào thôi anh em đưa được đĩa vào này vào này còn vị và bát là hoàn toàn của người ta đấy nếu mà anh em đưa được bát anh em đưa được vị vào thì người ta đã biết đến quá nhiều rồi đấy. chỉ dòng đĩa này sẽ là một cái công nghệ hoàn toàn mới đấy. không phải đĩa hình mà là những dòng đĩa soi xuyên nhìn xuyên đĩa nhé đây mình sẽ đi test và ví dụ cho anh em xem uh, bật bộ màn này lên những con ờ, camera ngụy trang rất là kín đáo rồi mình sẽ bật bộ màn này lên và cho anh em theo dõi xem ờ, nó sẽ về uh, lẻ sấp đôi hay là tứ tử nhé anh em rất là đơn giản thôi Đấy, sử dụng con đĩa này hoàn toàn ok và tuyệt vời sẽ mở các bộ màn này lên sóc cái anh em xem này cho anh em cảm nhận luôn con đĩa này còn anh em muốn anh em phải trực tiếp cầm con đĩa này anh em chơi thì anh em mới thích được nó được đánh rất là ok và hiệu quả Đó. mở thì đấy anh em gì sóc đúng cữ camera tứ tử này ở cho anh em xem một tiếng tứ tử nhìn mình đảm vào con đĩa này nhìn không khác gì bát hình luôn nhé anh em nhìn không khác gì anh em đánh bát hình một tiếng tứ anh em đánh bảng vị thì mình sẽ đọc bảng vị cho anh em xem em chỉ việc sóc cái này trên màn người làm kỹ thuật bên trong cho anh em người ta sẽ nhìn được nó là chắn lẻ hay là gì tiếng này tiếng lẻ nhé một úp ba ngửa này và anh em xem à, xin lỗi anh em à, với những chiếc đĩa này anh em phải sóc tơi vị đây còn à, nó bị đè vị hoặc là chồng vị thì anh em phải kiểm tra lại 10 quả thì anh em chỉ cần ăn lên 8 chín quả là được <coughs> Đó. như tiếng này là tiếng sấp đôi sấp đôi hoàn toàn chuẩn xác một trăm phần trăm trong đôi này đấy nó bị nhảy vị lẻ này mở đi xem nhé lẻ nhé đó, chuyển sang không tiếp tục nhé đây giờ thì à, mình lấy được đúng cữ chắc chắn anh em sẽ phải bỏ ra một vài tiếng đầu để à, anh em lấy được cữ khi cữ nó chuẩn rồi anh em nhìn cữ chuẩn nhất chính là nhìn được hết cái nhìn được hết cái đáy đĩa này anh em nhìn đâu đáy đĩa anh em có thể hoàn toàn nhìn được hết là anh em có thể sóc được rồi đấy trên qua video bên anh em nhìn có rõ không nhưng mà anh em hãy lên trực tiếp cơ sở mình nhé một là ở bến xe mỹ đình hai là bến xe miền đông thì anh em sẽ cảm nhận trực tiếp rõ ràng cái con đĩa này hơn nhìn rất là sắc nét đó đây, sẽ để cam này sóc cái này sóc đôi này mở cho anh em xem cái đôi này chuyển sang 100 phần trăm luôn tiếp tục nhé đấy đĩa rất là tuyệt vời luôn 10 quả thì ăn 8 chín quả chơi bịp thì mình chỉ cần thế thôi đúng không anh em lệch này đó một tiếng tứ này mở cho anh em xem đấy chính xác anh em mà là người sóc cái để chơi được con đĩa này anh em cần một người sau cái à, và một người làm kỹ thuật anh em cần phải có hai người nhé em nhìn này Đấy, anh em khi lại lấy được cữ thì cái cữ này anh em sắp thôi anh em này mình sắp sắp đó anh em cứ sắp đúng cái cữ này là được Đấy, lẻ này chỉ cần giữ trên cái mạch trên camera này khoảng uh, một giây thôi là người làm kỹ thuật của anh em sẽ nhìn được rồi này tiếp tục này sắp đôi đấy em chỉ cần như thế thôi là người ta đã biết được kết quả rồi sắp đôi này chuẩn xác 100 phần trăm chính xác đúng không anh em anh em yêu thích con đĩa này thì có thể lên trực tiếp hoặc kết bạn zalo với mình 08441749 để à, mình tư vấn thêm cho anh em về cái dòng đĩa không tang này rất đẹp đúng không ạ bộ bài à, bộ vị nào cũng thể lấy được nhé kể cả đấu bộ vị đỏ này này em mình sẽ xong một hai tiếng bộ vị đỏ cho anh em xem đó vị đỏ đánh cũng rất là ok đấy sắp đôi này <coughs> đấy, em thì chuẩn sang một trăm phần trăm tức nhé đó tiếng lẻ này một lẻ này đấy bộ đĩ đỏ bài đỏ cũng đánh được tiếng này là đây, sắp đôi này đấy rất là chuẩn xác đúng không anh em đấy anh em có cần những cái thông tin những cái chi tiết gì về dòng sản phẩm đĩa sứ không tang này thì à, anh em hãy liên hệ trực tiếp vào hotline trên màn hình nhé 0847 17 chín xin chào anh em